xin chào các bạn đã tôi đây hôm nay tôi sẽ tiếp tục series ghép 10 lô nego 12 con giáp nha mọi người đây này trên đây tôi bây giờ là con hổ nha mọi người tập trước tôi đã ghép được con con uh, chuột với cả con trâu rồi mọi người bây giờ chúng ta bắt đầu ghép nha mọi người giờ tôi bắt đầu đặt những mình ghép đầu tiên này ghép cái đế cái chân của nó nha mọi người con này nhìn thế thôi nhưng mà tương đối là khó đấy mọi người nó rất là nhiều hình nha mà đặc biệt nha con này ấy, nó nó đơn giản vậy thôi nhưng mà không phải đơn giản đâu mọi người con này có 650 ảnh ghép nhưng mà có nhiều màu lắm nó có ở màu nâu màu đen này thực chất thì lúc tôi bỏ ra tôi đổ ra tôi thì cái màu nâu tôi chẳng biết là màu nâu để làm gì cơ mọi người cuối cùng tôi ghép cái dâu của nó thành toàn màu đen hết rồi mọi người thế chứ lại hoàn thành xong một cái chân của nó rồi đây mọi người bây giờ tiếp theo sẽ vào vào cái phần à, thứ hai nha mọi người tôi bắt đầu tôi ghép tôi mà ghép vào nhau này mọi người tôi đặt đúng nổ cái tay luôn đấy mọi người ok và đây là thành quả tôi nhé mọi người nhé thành quả tôi sau 2 tiếng buổi trưa em mọi người cuối cùng cũng đã xong tôi lại tiếp tục có thêm một em một ổn nữa và cũng xin tạm bé con giáp của rồi mọi người mọi người nhớ like đăng ký kênh để trả những video tiếp sau thôi nhé mọi người nhé bye bye